À, xin chào anh chị, chào mừng anh chị trở lại với Talk chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 24 tháng 8 và nhận định thị trường ngày 25 tháng 8 năm 2021. À, hôm nay là một phiên thị trường bán ra và có cái à, sự hồi lại cũng nhẹ thì chúng ta sẽ đánh giá cái thị trường chung tiếp theo như thế nào và các cái dòng cổ phiếu mạnh hiện nay là các cái dòng nào. À, nếu như ngày hôm qua là dòng chứng khoán vẫn là một cái dòng rất là mạnh và thậm chí gọi là mạnh nhất thì hôm nay cũng bán ra rất là mạnh vậy thì trong dòng chứng khoán sẽ ảnh hưởng ra sao đến thị trường cũng như là nắm giữ nó được nữa hay không à, với một số dòng tiền mua lại thì chúng ta đã tham gia được bắt đáy hay chưa thì mình sẽ cùng anh chị đi giải đáp các cái câu hỏi trên và ở phía dưới đường link ấy, thì các anh chị thấy là sẽ có cái đường link của cái nhóm Zalo thì anh chị có thể join vào cái nhóm Zalo đó thì ở đó là cái nơi mà chúng ta thảo luận về các cái câu hỏi về phân tích thị trường chứng khoán về kinh nghiệm đầu tư chứng khoán và mình cũng sẽ giải đáp các câu hỏi của anh chị nhanh nhất và hàng ngày khi phân tích cái file Excel thì mình cũng sẽ gửi vào đó thì anh chị có nhu cầu lấy cái file Excel đó thì anh chị có thể vào đó để các anh chị lấy thì trước hết là mình sẽ cùng anh chị đi phân tích thị trường thì VN Index thì hôm nay là các anh chị thấy là nay là à, nó đóng cửa ở mức ngang với giá đóng cửa ngày hôm qua tức là 0,0% đây thì là khối lượng thì ở mức uh, dưới trung bình anh chị nhé dưới trung bình à, đầu phiên thì có bán ra xong có cũng kéo lên có cái sự hồi ở đây à, đối với VN30 thì sao VN30 thì cũng bán ra xong có cái sự hồi mua lại rất là nhẹ khối lượng rất là thấp anh chị nhé khối lượng của VN30 thì, thì khá là thấp HNX Index thì là bán ra nhé an ninh bán ra và up Index bán ra thì ở đây thì chúng ta thấy lên điều gì anh chị à, đối với VN Index thì nó vẫn trong cái kịch bản mà chúng ta đang vẽ nhé anh chị nhé thực ra thì khi mà thị trường à, cũng chưa có phân tích với các anh chị nhé các anh chị có thể xem lại các cái clip trước thì mình cũng có những cái phân tích cũng khá là uh, báo động đấy thực ra là phân tích theo cái cách mà cũng uh, báo động để, để để nhắc nhở chúng ta cẩn thận hơn là các cái phương án hành động này thị trường có toan hay không và chúng ta sẽ phải kỷ luật trong cái việc uh, quyết liệt trong cái việc mà chúng ta giảm cái danh mục đầu tư đi đó thì với cái chúng ta nhận định như vậy thì là thị trường thủng cái đường MA20 và thủng cả cái đường mình gọi là cái đường 95% của cái đỉnh gần nhất đây này thì các anh chị thấy là gần như khi thục như vậy thì nó đều tạo thành một cái downtrend tạo thành một khá một cái downtrend đấy à, thì bây giờ là thị trường thì cũng vẫn như kịch bản của chúng ta thôi anh chị nhé nó vẫn đang ở trong cái xu hướng down thì cái vùng mà hỗ trợ tiếp theo của nó nó sẽ là cái vùng 1250 này này nó sẽ ở đây tức là nó ở cái khu vực đáy đáy đáy trước nhé đáy trước là một 1243 1250 này này đấy thì đáy trước nó sẽ là hỗ trợ sau anh chị nhé thì chúng ta cũng sẽ chờ đó xem sao nhé ở đây thì uh, ờ, downtrend như vậy thì uh, mình cũng không nên nhìn vấn đề quá là tiêu cực hoặc là chúng ta tích cực mà chúng ta nên giữ một quan điểm trung lập nó giống như là gen á, thiền á. tức là khi mà thị trường mình có có có chia sẻ với anh chị một cái clip rồi khi mà chúng ta kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán đó là cái sự nỗ lực của thị trường đó là khách quan của thị trường nhưng khi chúng ta mất tiền trên thị trường chứng khoán thì đó chính là lỗi của chúng ta bởi vì cách chúng ta đi vốn cách chúng ta tìm điểm mua không phù hợp đó thì ở đây thì ờ, những anh chị nào mà mà đã bán hết rồi thì mình nghĩ là sẽ là yên tâm hơn à, còn một số anh chị chưa bán hết thì ờ, cũng phải ra soát xem là thuộc các cái nhóm cổ phiếu nào các cái cổ phiếu nào và nó có phải là cổ phiếu thị trường hay không hay là nó có đi ngược thị trường được hay không thì chúng ta cũng sẽ xem xét các cái dòng cổ phiếu mạnh tuy nhiên là mình nghĩ là nếu thị trường rơi ấy, thì an toàn nhất là chúng ta nên giữ tiền giữ tiền mặt Đấy, giữ tiền mặt thì là tốt nhất và an toàn nhất bởi vì là sao à, khi chúng ta giữ tiền mặt thì chúng ta sẽ rất là yên tâm với những cái cú rơi của thị trường và chúng ta sẽ có cái niềm tin để mà khi mà thị trường quay lại anh ạ khi mà thị trường quay lại là chúng ta có thể nhập cuộc được ngay nếu bây giờ mà chúng ta vẫn cứ loay hoay với cái việc là nhìn thị trường xem hôm nay rơi bao nhiêu điểm hay hồi bao nhiêu điểm thì nó rất là căng thẳng trong cái việc đầu tư chúng ta và như vậy thì các cái cảm xúc về đầu tư ấy, nó sẽ chi phối chúng ta rất là nhiều và chúng ta sẽ rất khó để kiểm soát chính bản thân mình và khó để vượt ra cái vòng luẩn quẩn của các hoạt động đầu tư đó cho vậy khi mà thị trường downtrend là cái cách tốt nhất là chúng ta nên ao ra khỏi ao ra khỏi thị trường đó thì cái kịch bản thì chúng ta sẽ hy vọng có thể nó sẽ ở cái vùng hỗ trợ cũ anh chị nhé hy vọng ở đây không có nghĩa là đến đây là chúng ta sẽ bắt à, bắt đầu chúng ta quay lại mua nhé đến đây chúng ta sẽ phải xem các cổ phiếu như thế nào các cái mức độ cân bằng của thị trường ra sao khi thị trường cân bằng lại được các cổ phiếu mà tích lũy lại được mà test thành công thì có thể chúng ta sẽ tham gia tuy nhiên là hiện nay là chúng ta vẫn phải chờ anh chị nhé chờ khi mà nó đao downtrend như thế này này thì chúng ta lại phải chờ một cái ngày ngày đáy mới anh chị nhé với cái đây là một cái đao downtrend này đây là một cái đáy này đây là một cái xu hướng lên này xong lại rơi này thì bao giờ chúng ta phải tìm được một cái đáy, đáy mới anh chị nhé đáy mới và lại một ngày bùng nổ theo đà lại tìm được một ngày bùng nổ theo đà mới hoặc là một cái ngày mà nó lại vượt lên cái đường trung bình MA 20 thì lúc đó chúng ta mới xem chúng ta mua lại còn cái việc bắt đáy bây giờ thì nó giống như là bắt sao rơi ấy. anh chị nhìn này Để bắt này đây là t không nhá một hai ba chết nha anh chị nhá đây bắt ở đây nhá một hai ba vẫn chết nhá bắt ở đây nhá bắt ở phía này này một hai ba chết nhé vẫn chết nhé cho đến khi bắt ở đây thì mới sống không một hai ba thì mới sống anh chị nhé do vậy là cái việc bắt đáy là rất là rủi ro bản thân mình cũng chia sẻ với anh chị là chúng ta ở đây đầu tư là chúng ta trong một cái xu hướng mà nó phải an toàn nó phải support cho cái việc lên của các cái dòng cổ phiếu và các cái cổ phiếu nó phải lên tốt chúng ta chọn những cái cổ phiếu các cái dòng trụ các cái dòng mạnh nhất và chúng ta sẽ giải ngân theo đúng các cái quy tắc của chúng ta và nếu đúng thì chúng ta sẽ phải kỳ vọng một cái lợi nhuận khoảng từ 20, 30, 40, 50% và sai thì chúng ta sẽ cắt lỗ tối đa không quá khoảng 7%, 7 đến 8% nhé. Đó là chúng ta cứ bình tĩnh. Đấy. À, thì hiện nay thì à, cái dòng nào là cái dòng mạnh và dòng chứng khoán hôm nay thì ra sao thì mình sẽ cùng với anh chị đi trả lời câu hỏi đó. À, thì đây là cái file Excel mà mình có chạy ra hàng ngày thì lát mình sẽ lại gửi vào cái group à, cái nhóm Zalo thì anh chị vào đấy anh chị lại lại còn lại lấy được nhé. Mình đặt tên là ngày 24 tháng 8. Chị nhá thì anh chị thấy là VN Index này đây là mình sorry anh chị đây là cái mốc mà chúng ta sẽ so là cái ngày 19 à, tháng 8 anh chị nhé à, đáp án ở dưới thì đúng rồi nhưng trên này thì là sai thôi 19 tháng 8 Đấy. thì các anh chị thấy là VN ờ, Index và VN30 là rơi 5,5 và 5,8% thì các cái cổ phiếu nào mà dương ít rơi hoặc là sẽ rơi ít hơn cái năm mấy này thì là sẽ mạnh hơn thị trường đó thì bên mình sẽ đi chạy cho anh chị xem mình sẽ chạy nhưng mà để an toàn mình chạy các cổ phiếu dương thôi đấy các anh chị thấy này cho đến ngày hôm nay nhé số lượng cái cổ phiếu ở đây này dương á, nó rất là ít thôi anh chị nhé nó chỉ còn ở đây có đâu khoảng hơn 50 cổ phiếu thôi à, có DGW là vẫn còn này một số cổ phiếu với bất động sản chủ yếu là mấy cổ phiếu nhỏ nhỏ đầu cơ thôi Đấy. chứng khoán thì hôm nay cũng dụng khá là nhiều rồi anh chị nhé nay chỉ còn một số cổ phiếu nhỏ nhỏ thôi những cái cổ phiếu mà HCM SSI là thật là dụng rồi đấy một số cổ phiếu về dịch vụ vận tải thì vẫn giữ được này à, hóa chất chuyên dụng này hai cái dòng này là cái dòng mà mình cũng chia sẻ với anh chị các phiên trước là nó mới chạy nước rút vừa qua thì hiện nay nó đang được bảo trợ nền khá tốt một số cổ phiếu thực phẩm và xây lắp cơ bản rất là ít đấy hôm nay có cổ phiếu nào bùng nổ hay không thì chúng ta vào đây chúng ta xem các cổ phiếu bùng nổ thì hôm nay chỉ có cổ phiếu FRT ở đây thực ra nó là bùng nổ là thực ra gọi là bùng nổ thôi nhưng nó chưa hẳn là bùng nổ đâu anh chị nhé mình để đây giống như là cái cái sàng á ví dụ chúng ta đang cần là sàng sỏi sàng cát khoảng 5 mm nhưng mình đang để khoảng 7 đến 8 mm tức là ở đây các anh chị vẫn còn cái cơ hội để các anh chị sàng lọc tiếp một lần nữa chứ nếu mà mình cho nó đúng bằng cái kích cỡ đấy thì có thể là các anh chị lại khi các anh chị tìm lại không thấy đó nó là như vậy à, một hai cổ phiếu chứng khoán nói chung là thị trường cũng rất là yếu nha anh chị nhé rất là yếu đấy à, chỉ có loanh quanh vài cổ phiếu thôi hôm qua rất là nhiều hôm nay chỉ còn 16 cổ phiếu thôi do vậy cái xu hướng của thị trường nó tiếp tục yếu đi anh chị nhé đấy à, lúc đầu thì mình sẽ chia sẻ với anh chị về cái quan điểm về thị trường sau đấy mình sẽ dùng các cái cổ phiếu các cái dòng cổ phiếu để mình xác nhận lại cái thông tin mình sẽ confirm lại cái việc đó bởi vì thị trường cổ phiếu chính là con gà và quả trứng đó thì hai cái đấy nó sẽ đồng thời bao giờ cũng vậy anh chị nhé mình sẽ phân tích ở thị trường trước này xem chúng ta nhìn góc nhìn ra sao chỉ số thế nào các cái đường trung bình ra sao các cái ở đây thì à, nếu mà viết đây á, thực ra thì trước đây mình cũng hay phân tích cho, à, cho các anh chị theo cái góc là à, diễn giải các thứ ở đây rất là nhiều nhưng mình thấy là thực tế thì nó sẽ không hiệu quả và sẽ làm cho chúng ta bị lan man và sẽ làm cho chúng ta rất nhiều những cái sự hy vọng hoặc là vô vọng đó do vậy là mình sẽ không tiếp cận theo hướng như thế nữa đối với thị trường chung ở đây là mình sẽ đứng dưới góc độ là hiện tại và trung lập anh chị nhé mình sẽ không phân tích những, uh, các cái diễn giải bởi vì diễn giải nó rất là dễ sai diễn giải thì sẽ cho những người ta những cái hy vọng và khi hy vọng sẽ có những cái quyết định nó không chính xác do vậy mình chỉ nói về hiện hiện tượng thôi dùng đây là hiện tượng này và dùng cổ phiếu để xác nhận lại đấy anh chị nhé dùng các cái dòng cổ phiếu để xác nhận lại à, tuy nhiên có một cái chỉ số mình cũng chia sẻ với anh chị là cái chỉ số các cổ phiếu mạnh á, thì các anh chị thấy này hôm nay nó tiếp tục giảm này đấy hôm trước nó là 500 giảm dần giảm dần nay chỉ còn 262 cổ phiếu thôi như vậy là xu hướng nó vẫn yếu đi nhá xu hướng nó vẫn yếu đi nó chưa khỏe lên đâu cho nên là bắt đáy cũng rất là nguy hiểm với chị nhé kể cả việc chúng ta bắt đáy ở đây này có thể nó sẽ hồi được một hai phiên xong đấy nó lại rụng nhá cho nên là chúng ta không không nên bắt giao rơi như vậy khi mà chúng ta thấy đáy rồi cái việc mà trước mình có chia sẻ với anh chị một quan điểm bắt đáy ấy, bắt đáy không nghĩa là bắt giao rơi nhá tức là chúng ta phải thấy nó chạm chạm đáy rồi như cái việc chặn đáy đấy để xác định đấy là đáy hay là nó sẽ rơi tiếp thì mình sẽ có những cái phân tích ở tại thời điểm đó để thấy rằng là nó cái khả năng rơi tiếp của nó ít thì mình mới tham gia tức là bắt đáy ở đây theo cái hướng là chúng ta thấy đáy cổ phiếu chưa xác nhận đi lên như chúng ta tham gia sớm hơn đó đó thì là cái bắt đáy theo cái khái niệm của mình chứ mình không bắt đáy ở những cái pha pha rơi như này anh chị nhé đấy Ok thì bây giờ sẽ đi vào các cái các nhóm cổ phiếu thì anh chị thấy rồi các cổ phiếu yếu đi rất là nhiều nhé các cổ phiếu yếu đi rất nhiều thì mình sẽ lại sẽ phân tích về các cái cổ phiếu trên thị trường ra sao anh chị nhé đấy mình sẽ đi theo từng dòng một thì các anh chị sẽ thấy đây mình sẽ đi từ nhóm uh, bán lẻ tổng hợp thì các anh chị thấy hôm nay là một up thrust này cổ phiếu này cũng rủi ro anh chị nhé hôm nay đây là một up thrust này thêm vào nó lại mà gáp này anh chị nhé thì cổ phiếu này cũng nguy cơ là rơi nhé khả năng rơi rất cao nhé nguy cơ rơi rất cao Đấy. còn thế giới di động các anh chị thấy sau những cái uptrend này các cái tín hiệu SOW tín hiệu yếu này thì về nó đang gần về đến cái vùng hỗ trợ hỗ trợ của của của của của cái nền này này à, tuy nhiên hôm nay khi về gần vùng hỗ trợ của nền nó có một cái sự hồi nhẹ nhưng mà khối lượng thấp anh chị nhé như thế này thì chưa nói đến điều gì cả nhá chưa nói lên một bất cứ một điều gì cả nó vẫn là một xu thế yếu và vẫn là một xu thế xuống cho đến khi nào nó kiệt nó cân bằng được đây này nó lên được thì mới gọi là có thể lên được chứ đến đây thì chưa nói lên điều gì cả như này mà tham gia thì gọi là đúng bắt giao rơi đấy đấy FRT nha anh chị nha, nay cũng khối lượng rất là thấp nhé ở phía nó gặp phía hỗ trợ ở phía dưới này thì nó lên các anh chị thấy mình vẽ những cái hình cái bóc này được không vẽ từng qua đấy các anh chị xem lại các clip của ngày hôm trước thì thấy là là là cái bóc này vẽ từ ngày hôm trước không phải là hôm nay mới vẽ nhé cái bóc này vẽ từ hôm trước pet này nhé pet này là bán ra này hai cái đao rất là mạnh này nên mua lại khối lượng thấp này Đấy, thì đây cũng có thể hiểu nó là ranh giới của pha pha C của giai đoạn phân phối anh chị nhé đấy, cho nên là chúng ta không vội tham gia nhé nếu mà pha C phân phối nó sẽ rơi như rất nhanh đấy còn dòng bất động sản này này thì à, mấy cổ phiếu mạnh nhất thì là nó cũng yếu rồi hoặc là toàn các cổ phiếu linh tinh thôi NLC này là đang xu xuống kéo được hai phiên nó cũng rơi nhé cổ phiếu linh tinh IDG này thì anh chị thấy này nó cũng yếu rồi nhé nó chỉ đóng vào đây thôi mặc dù nó là xu thế lên nhưng mà à, các cái diễn biến đầu cơ ở trong này cũng khá là mạnh và thứ hai là rung lắc cho nên là nó cũng khó đấy nó vẫn đang xu thế lên BI này thì hôm nay là một up thrust anh chị nhé up thrust khối lượng thì không không quá cao nhưng mà nói chung là chúng ta cũng nên ao ra nhé không nên nắm giữ bởi vì nó sẽ có những cái giai đoạn điều chỉnh ở đây HPX thì vẫn lên được nhưng mà đây cổ phiếu này cổ phiếu cũng linh tinh nhé đây là xu hướng vẫn là xu hướng dài của nó vẫn là xu hướng xuống TEG này thì xu hướng xuống rồi anh chị nhé đây các anh chị thấy có mũi tên đỏ này VC3 VC3 thì vẫn đứng ở về phía trên của uh, của nền giá nhé còn nó đang ở phía trên này thì cổ phiếu này thì cũng không, cũng không chưa chúng ta nhìn đây thì chúng ta không chưa thể đánh giá là nó xuống hay lên được tức là nhìn đây thì nó nếu mà trong xu hướng lên thì nó vẫn là lên được tuy nhiên nếu trong xu hướng xuống thì chúng ta cũng không biết nó lên được hay không anh chị nhé cũng rủi ro NVL thì xu hướng xuống rồi anh chị thấy mũi tên đỏ này hai mũi tên đỏ này xuống PR lại xuống rồi nhé thủng khỏi cái vùng uh, sideways rơi rồi nằm lọng rơi nhé vẫn rơi nhé hôm nay thì kéo lại một chút khối lượng thấp nha anh chị nhé không nói lên điều gì đâu nhé chỗ này chúng ta chưa thể suy luận đây là no supply hay, hay là các thứ được đâu suy luận kiểu đấy là dễ sai lắm ở Vinhome thì hôm nay có hấp thụ nhé có hấp thụ nhưng mà cũng chưa nói đến điều gì cả SGS rơi nhé KBC rơi nhé chị rơi HTC cũng rơi nhé TG này hồi nhẹ nhưng vẫn là xu hướng nhé vẫn là nó là ảnh hưởng nặng của những cái SRW này tức là đến khi nào mà nó phải reset lại được cái này tức là nó khởi động lại một cái tiến trình mới chị nhé consolidate lại được mà nó loại bỏ các cái SOW này thì chúng ta mới xét đây là cái vùng tích lũy còn không có vẫn là vùng rủi ro fit này hôm nay bắt đầu bán ra này nhé THD này rơi nhé AGG này bao cung thì rơi rồi vẫn rơi đúng không chị SCR này thì cũng rơi nhá, đấy thùng cái vùng rất là rơi rất là kinh vic này rơi nhé anh chị vẫn rơi nhé rơi bắt đầu khối lượng giảm dần rồi thì đây cũng chưa nói lên điều gì nhé KDH thế nhé KDH cũng giảm rơi hơn nhưng mà cũng chưa nói lên điều gì cả NTL này hồi lại nhẹ anh chị nhé hồi lại nhẹ ở phía dưới của vùng à, hỗ trợ đấy các anh chị cũng thấy cái bóc này đúng không cái bóc này vẽ từ trước cũng đều rất là đến đây phát là nó khựng lại một nhịp nhưng mà không có nghĩa là nó lên đâu nhé tất sạnh thế nhá rơi nhá Mình cái mũi tên này vẽ từ lâu rồi này rơi DLH là rơi TDC rơi đích định rơi anh chị nhá đấy sau này rơi rất là kinh này mấy cái SLW là rơi rất kinh nói chung là bất động sản này rơi hết rồi long hậu này rơi hết này NDN cũng rơi hết anh chị nhá mình sẽ chuyển qua mấy cổ phiếu khác đi phần cứng phần mềm xem sao CMG này thì à, hôm qua bùng nổ nhá hôm nay kéo lên nhưng mà cung nhiều nhá thì đóng ở giữa thôi cũng chả nói lên điều gì ngắn hạn nếu mà đây thị trường chung lên thì nó vẫn lên được nhưng thị trường chung xuống thì ở đây thì không thể kết luận được UTD này thì đang rơi nhá rơi khối lượng giảm dần rồi thì có thể là nó cũng sẽ đến đây là nó sẽ có thể hồi được nhưng mà đến đây thì chúng ta chưa thể kết luận đấy anh chị nhé, có phải chờ FPT thì đang xu hướng rơi nhé hôm nay khựng lại một chút thôi SKT lại rơi rồi thị trường là đúng là lên thì thang bộ xuống thì thang máy rơi rất là nhanh các chị ở đây kiếm được bao nhiêu thì được hai ba phiên là dụng hết Và mấy cổ phiếu bảo hiểm lại thế này đội chứng khoán nhé anh chị chứng khoán thì mấy cổ phiếu tăng vẫn còn tăng là mấy cổ phiếu coi còi upcom cái bảo minh thì đây nó vẫn lên được này nó đang chạy nước rút anh chị nhé cái cổ phiếu này mà chạy nước rút mà nó sập là cũng kinh đấy cho nên chúng ta cũng rất là cẩn thận TCI thế này kéo lên nhưng mà cung rất nhiều nhé đóng vào giữa này thôi không nên hy vọng nhiều quá nói chung là chốt lời là an toàn nhất thượng sách thượng sách là chốt lời đấy cổ phiếu này thế này đóng được chưa được, được giữa đâu rủi ro đấy đóng ở giữa đây HPS đóng ở giữa thôi trừ mấy cổ phiếu ạ HNX Upcom này chạy thôi EVS này thì bắt đầu bán ra rồi bản chất này nó là một uptrend nha anh chị nhé đây APG thì rơi rồi đấy. hôm trước mấy bạn à, trong đội mình hỏi à, bán chưa bán được cổ phiếu này chưa thì bảo là bán dần từ cái phiên này ra bớt đi tại vì cầu à, cung bắt đầu ra rồi thì hôm nay có thể bán hết là được rồi Đấy. SHS anh chị nhé thì hôm nay là à, hôm qua thì là trần hôm nay kéo lên hôm nay là rũ xuống kéo lên đóng ở giữa nhá. thì ở đây thì là uh, khối lượng như thế này thì là hiện nay ở cái điểm ờ, giao cắt như này là cung với cầu là rất là nhiều nhé cũng rất là nhiều chứ cũng rủi ro đấy đấy CTS nhé thì là up thrust rồi nhé up thrust khối lượng lớn đây nhé mô hình đường dây nhé sau khi chạy như này thì cũng dễ rơi lắm Đấy. TVB thì nhìn đây thì cũng khó xác định tuy nhiên là dòng này mà rơi thì khả năng cổ phiếu này nó cũng sẽ rơi chị nhé nhìn ngắn hạn thì nó vẫn lên được Đấy. AGR thì rơi rồi Aptrus rồi VIX này thì rơi nhé mặc dù nó đang chen xuống nhưng mà nó lên đây được vài, vài phía nó rơi BVS rơi nhé đây rơi rồi tận nên ao ra mọi người bảo là cổ phiếu này rẻ định giá rẻ đắt xong rồi mua hoặc giữ xong nói chung là rủi ro nhưng một khi thị trường chung mà nó rơi thì ờ, thì thì, thì ờ, rất nhiều các cổ phiếu sẽ rơi chúng ta không thể lý luận theo cái cách rằng là bây giờ covid rất nhiều người chơi chứng khoán cho nên là kiểu gì người ta cũng ăn được các cái phí uh, môi giới xong ăn được cái nào ấy kia thì nói chung là lý luận theo kiểu đấy thì thì, thì, thì khó lắm chúng ta không thể chơi kiểu đấy được Chúng chưa gửi được. Đấy là cái cách suy luận của những nhà đầu tư bất đắc dĩ thôi. Chúng ta từ một chiến thuật này qua một chiến thuật khác thông qua một số cái cách suy luận. Đúng. APS rơi nhé. PD rơi nhé. FTS rơi đấy anh chị nhé. Cũng này cũng Uptrend nhé. Uptrend đây thì cổ phiếu này thì chưa chắc nó chưa dụng ngay đâu nhưng mà nó có thể nếu mà có một cái đao nữa thì nó sẽ dụng rất nhanh đấy. Nếu có một cái đao mà một cái cây thanh đỏ bán ra khối lượng lớn nữa sẽ rơi rất nhanh. VDS rơi này. Đấy. SSI nhé hôm qua có trao đổi với anh chị là khi mà cái phiên ngày hôm qua mua vào tăng rất ít có 1,4% thì nay sẽ rủi ro bán ra thì đúng nó sẽ bán ra này đúng không các anh chị có thể xem lại các clip ngày hôm qua BS định rơi nhé Đấy, URS rơi SBS rơi rồi Đấy, HCM hôm qua kéo lên gần như không tăng được mấy có 0,2% nay tiếp tục bán ra nhé nói chung là thị trường chung mà rơi khó đi ngược ấy lắm đặc biệt là cái dòng chứng khoán này nó là cái dòng nhạy nó là cái dòng nhạy nó không phải là cái dòng chơi nó không phải là cái dòng chai lì một số cái dòng mà nó không ảnh hưởng gì đến các cái nó không phải là cái dòng mạnh quá lớn nó là những cái dòng nhỏ nhỏ mà các cái yếu tố về vĩ mô về kinh tế của nó rõ nét nó sẽ không bị ảnh hưởng Như dòng chứng khoán này thì nó ảnh hưởng trực tiếp cho đến các cổ phiếu bởi vì thứ nhất là thị trường không lên thì các cổ các cổ phiếu chứng khoán này thông thường sẽ rơi là một cái thứ hai là các ông tự doanh kinh doanh chứng khoán của các công ty chứng khoán này sẽ gặp khó khăn đấy thì chúng ta dễ hiểu là thấy nó có dễ rơi đấy nhưng một phần chúng ta thấy là cơ bản các cái dòng tiền nó đang hoạt động phân phối khá rõ nét nhé đây là phân phối này bán ra này đấy anh chị nhé gì đây? À, MBS thế này bán ra mấy cái này là vẽ từ đợt lâu lâu rồi thôi chúng bán ra anh chị nhá chứng khoán này thì theo mình cũng nên giảm đi nghỉ ngơi đã chờ cơ hội sau cổ phiếu dịch vụ bất sản này cũng rơi dịch vụ vận tải nhá nó nói là nó vẫn là cái dòng khá mạnh đúng không bởi vì nó là cái dòng mà chạy à, nước rút được vừa rồi thì anh chị thấy là có một số cổ phiếu như HAH là nó cũng kiệt vô lại này Đấy, có thể nó sẽ tích lũy lại được nha anh chị nhé có thể nó sẽ tích lũy lại được khi nó kiệt vô này có thể tích lũy lại được nhưng mà chúng ta không đừng có vội nhá đừng có vội chúng ta chả có gì phải vội cả anh chị ạ chờ cứ bình tĩnh bình tĩnh bao giờ đây nó kiệt vôn đi nhá, kiểu nó sập xuống đây lúc này chúng tôi đánh tiếp cũng không vấn đề gì chờ một khi mà nhịp thị trường khi mà thị trường tới những cái đáy ngắn hạn nhé trở lại với anh đấy các anh chị khi nó thấy những cái đáy, đáy ngắn hạn này này thì có những cái dòng mình đã cái này là là là là, là phân tích cái cái này phân tích rất là hay nha anh chị nhé cái này không có một ai phân phân tích theo kiểu như này được cả bởi vì sao bây giờ mình nhìn thấy cái sự tương quan giữa thị trường dòng cổ phiếu và các cổ phiếu chúng ta nhìn đây chúng nhìn ba cái mà nó có sự thông với nhau đúng không và ví dụ thị trường lên cổ phiếu lên các dòng cổ phiếu lên đúng không thị trường xuống sức mạnh của các cổ phiếu sức mạnh của các dòng cổ phiếu sức mạnh của thị trường nó thể hiện ở đây hết đấy nên phân tích kiểu này nó rất là hay nó rất là thực tế không có cái gì chúng ta phải suy đoán hoặc suy luận hoặc là diễn bình giải cả nhiều khi bình giải giống như kiểu bình thơ ông tác giả thì ông ấy chẳng nghĩ như thế nhưng mà 10 người bình thơ bình ra được 10 cách khác nhau mà chả cũng nào giống ông nào mà chả giống tác giả đấy nhiều khi nó cũng khó như thế nhưng chị thấy cái này chúng ta vẫn chờ nhé mặc dù có thể đấy gmd anh thế khối lượng kiệt dần đây này có thể nó sẽ chạy được nhưng chờ chờ tới thị trường tới đáy đã một cái đáy ngắn hạn nào đấy đấy tca cũng thế kiệt vô này anh chị này đấy thì bình tĩnh Ờ, hóa chất chuyên dụng thế này DPM khối lượng kiệt này đấy thì những cái dòng này chúng ta có thể quan sát trong thời gian sắp tới last này thế này quan sát trong thời gian sắp tới chạy ngay thì nó cũng là khó nhé này bán ra nhưng mà khối lượng nó cũng thấp không phần không vấn đề gì Đấy. BFC thế nhé BMN là, là phiên bán ra nhưng mà nó là một cái phiên bán ra khối lượng thấp nhé không vấn đề gì dòng dòng dịch vụ vận tải về hóa chất này mình nghĩ là vẫn có thể đợt tới sẽ chạy được nhé DDV này thì vẫn chưa vấn đề gì vẫn có thể lên được Đấy, phiếu này CSV vẫn có thể lên được DGC vẫn có thể lên được lên được nhưng không có nghĩa là chúng ta trừ khi chúng ta có một đang có một cái vị thế các anh chị có đang có rất lợi nhuận ở những cổ phiếu DGC này có mấy bạn năm trước trao đổi thì có lợi nhuận cái mã này khoảng ba bốn chục phần trăm cơ thì những cái bạn mã này các bạn này có thể đánh theo cách là đánh đánh dài hạn dài hơi được nhá như đấy khi chúng ta có một cái vị thế tốt chứ chúng ta mấp mé ở trên này thì, thì rủi ro không nên thế đấy mình nghĩ cái dòng hóa ờ, chất cơ bản này thì vẫn ok này vận tải thế còn ngân hàng ấy thì vẫn trong cái đà rơi anh chị nhé hôm nay hồi một chút xíu trả thấy cái vấn đề gì mấy cổ phiếu upcom này cũng rơi hết ctg này bán ra kéo lại chả chả chưa có gì khác biệt cả chưa gì khác biệt cả nó chỉ là giảm rơi một chút thôi khi nó mạnh thế đều rơi hết anh chị nhé ngân hàng này không nên nắm giữ ACB này MSB này các anh chị thấy đúng không vẽ cái hình chữ nhật này phát là nó đã chạm về vùng này luôn này hôm nay chạm vùng về nó kéo lên khối lượng thấp này thì ngày mai mà thủng tiếp thì là đi viện nặng luôn trừ khi nó loanh quanh ở đây thì không nói ACB cũng thế đúng không các anh chị thấy cái bóc này vẽ rất là là, là là là ngon đúng không vẽ từ lâu rồi mà nó đến đây phát nó chạm nó quay đầu ngay nhưng mà không có nghĩa là là là là, là nó quay đầu lên đâu tức là đến đây nó giống như là cái ngưỡng cửa nếu mà thủng đây thì sẽ rơi tiếp đến đây nó giống như là một cái vùng hỗ trợ thôi Đấy, ngân hàng rơi nhé tôi không, không phân tích ngân hàng nhé bọn dầu khí dầu khí lạnh rơi cũng thế hết này Đấy, có cái bọn à, quần áo phụ kiện ADS này lên này mới hát này thì vẫn ok này DCM thì rơi thực phẩm nhé vừa nãy thì thực phẩm thì có mấy BNA này vẫn lên được này AAV vẫn lên này Đấy. QNS thì anh chị thấy vẫn lên được đấy chung là rơi dầu khí lạnh thế này vẫn rơi này thép lạnh rơi này đấy vgs bắt đầu dụng rồi này đấy các anh chị thấy không dụng rất là kinh rồi đấy hôm nay chắc như sàn đúng không nhìn đây thì chín phẩy chín phần trăm mình như sàn khối lượng không có chắc là không ai không ai mua đấy. mình thì mình chẳng xem bảng giá đâu nhưng nhìn đây thì đoán thế lkg nhé lkg thì các anh chị là các g này thì nó cũng chúng ta phải đặt phân tích theo mô hình phân phối nhé tức là nếu mà lên thì chúng ta sẽ đây sẽ vẽ là vùng tích lũy nếu lên chúng ta sẽ vẽ như này là tích lũy này và nó là che lên tuy nhiên là chúng ta phải đặt nó vào kịch bản phân phối để thử xem có đúng không thì đây sẽ là một uptrend này đây là phiên bán ra này và đây là phiên đao mạnh này kéo lên kéo lên vùng vùng đỉnh cũ và lại rũ này tiếp tục này đấy thì một hai phiên nó rơi mạnh thủng a 20 là sẽ đi đi viện tiếp anh chị nhé nói chung là rủi ro thép tiếp rủi ro hết trước có cổ phiếu HT1 này này cái này cũng lung lay lắm nha anh chị này cũng không cũng hạn chế thôi nói chung cũng rơi nhiều lắm VCS này cũng rơi rồi này là khối lượng thật cao này PTB này cũng rơi này mấy, mấy siêu cổ phiếu đợt trước đấy rơi hết đó thì cơ bản là rất là cũng rủi ro anh chị nhé còn xây lắp này thì sao xây lắp này thì có TG này thì vẫn sống được này PSC thì nay tiếp tục bùng nổ và đi lên này đấy G36 này sống này đó một số cổ phiếu xây dựng này thì vẫn sống ok anh chị nhé đấy là các cái giả soát về các cái cổ phiếu các cái dòng cổ phiếu mạnh và các cái dòng cổ phiếu hiện tại và kể cả chứng khoán nói chung chúng ta hạn chế giữ thôi mình thấy là chỉ còn vài dòng là có thể sống được ví dụ cái dịch vụ vận tải hoặc là hóa chất hóa chất cơ bản và hóa chất chuyên dụng phân viết đấy thì lên được còn bắt đáy thì chúng ta chưa nên nhé đối với những cái dòng rơi thì chưa nên bắt đáy và kể cả đối với những cái dòng mạnh thì chúng ta chưa nên bắt đáy cứ chờ thị trường nó tạo những cái đỉnh đã ít nhất là chúng ta phải thấy nó nó có những cái phiên đáy ít nhất là có phiên đáy và nó phải hồi khoảng hai ba phiên thì chúng ta mới nên tham gia còn việc tham gia bây giờ thì nó là quá là sớm anh chị nhé Đấy thì à, hy vọng là với những cái thông tin đây thì cũng giúp ích cho phần nào cho anh chị trong việc quản lý quản trị danh mục đầu tư cũng như là đầu tư chứng khoán. À, các anh chị có thể chia sẻ kênh đến những người quan tâm. À, các anh chị đừng quên subscribe kênh nhé. Ờ, cảm ơn các anh chị. Hẹn gặp lại.